Hello, xin chào các bạn <laughs> Ngày hôm nay Sơn đang ờ, đi ờ, đến con thác gọi là thác Bản Hốc các bạn ạ Thác Bản Hốc này ờ, thuộc xã Nghĩa Đô của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Và ngày hôm nay thì Sơn đang đi xuống đây để Thứ nhất là để ngắm con thác Thứ hai là để review những cái khung cảnh ở dưới này Và tắm cùng mọi người nữa bởi vì ngày hôm nay rất là oi bức mà được khi được vào con thác ở bên trong kia mà tắm thì tuyệt vời và bây giờ trước tiên thì Sơn sẽ ờ, ghi hình ở đây đây để truyền tải cho mọi người xem trước đã nhá Đây các bạn có thể quan sát thấy rằng là con thác này sẽ có một cái dòng chảy bắt nguồn từ rất là xa Và chảy một ờ, đường chảy cũng khá là đẹp để ờ, dẫn đến một cái bãi tắm mà mọi người đang tắm ở dưới đây Đó, Sơn đang ghi hình dọc theo con suối dẫn đến cái bãi tắm của mọi người đang tắm đây các bạn này Đây như mọi người quan sát thấy thì nó có một rừng cây rất là xanh rất là đẹp rồi và bên dưới này thì à, lại có một cái bãi tắm rất là tuyệt vời nữa mọi người có thể à, đi đến đây và à, cái đường đi xe máy chúng ta có thể đi đến sát với cả chân con thác này luôn được các bạn ạ bây giờ sơn sẽ di chuyển xuống thấp xuống thấp dưới bên dưới nữa cho các bạn xem nhé đây sơn đang di chuyển xuống dần bên dưới này chuẩn bị sát với cả bãi tắm của mọi người đang tập trung đây rồi các bạn này đó chúng ta quan sát từ bên trên nhìn xuống thì trông nó có vẻ là rất là nhỏ thôi thế nhưng ờ, chúng ta đến ờ, gần với cả con thác này thì chúng ta sẽ có được một cái ờ, góc nhìn rất là tuyệt vời và bây giờ Xuân sẽ ghi lại một cái hình ảnh ở bên dưới này nữa ở bên dưới đây thì mọi người đang uh, chơi đùa cũng như là đang tắm ở dưới này rất là vui vẻ <laughs> đây thì chủ yếu là người dân địa phương ở đây bởi vì là khách du lịch thì uh, vẫn uh, chưa biết nhiều đến đây và rất mong là trong cái video này thì uh, sẽ có nhiều khách du lịch được biết đến những con thác ở trong quê hương nghĩa đô <laughs> có một số các uh, chị em anh em người uh, đồng bào dân tộc tài đang tắm ở đây Sơn rất là muốn xuống đây để tắm rồi nhưng mà đang cầm máy quay như thế này di chuyển xuống thì cũng ờ, khá là nguy hiểm rất có thể là sẽ bị té nước vào máy quay hồi ờ, trước thì sơn ờ, đi quay cái hội lễ hội té nước ấy và cũng đã bị ướt máy quay rất là nhiều rồi và ngày hôm nay thì sơn sẽ cố gắng để lé lé ra <laughs> chứ không hôm nay chỉ đem một máy quay thôi rất là nguy hiểm ôi nhưng mà đứng xuống dưới nước này thì cảm giác mát lắm các bạn ạ sướng thật với cái mùa hè oi bức này mà chúng ta được tắm ở những ờ, con suối con thác như này thì rất là tuyệt vời đây <laughs> chị gái người ờ, tài <laughs> bây giờ từ đến để hỏi thăm chị gái này một chút nhá à, cảm giác của chị mà khi được xuống con thác này tắm thì chị có một cảm giác như thế nào ạ rất mát rất sướng luôn em rất mát rất sướng ạ <laughs> nếu mà được lên đỉnh thì chị có sẽ thích hơn không ở trên vâng miệng tiện Em có ghi hình từ trên đỉnh xuống rồi nhưng mà trên đỉnh em thấy có hình như là có một con thang nữa. Vâng. Đấy lên đỉnh vâng. em nghĩ là xe thích hơn đấy. Vâng, <laughs> lên đỉnh chắc thích hơn. Vâng. À, chị là người dân ở đây luôn ạ? À? Vâng, chị ở Vĩnh Yên ạ. À chị là người ờ, Vĩnh Yên luôn. Vâng. Ồ, thế là hôm nay là đi tham gia những chương trình ờ, văn hóa của người Tày vâng. thì uh, mọi người rủ nhau vào đây tắm á. Vâng vâng. vâng Nhưng em... mà thường thường thường ngày ở chị ở nhà chúng thường thường lên hát này tắm. À cũng ở nhà cũng hay vào đây tắm. Vâng. Ồ thế là chứng tỏ là vào đây nhiều lần rồi đó. Vâng, vâng, vâng, vào, đây nhiều lần với lại con à, cái thác này quen thuộc với chị rồi. À, à, à thế à? <laughs> Hôm nay chắc là có nhiều kỷ niệm vâng. cái thác này rồi đúng không? Vâng, mọi người là cùng nhau xuống đây tắm nhưng mà chị ngại vốn là hôm nay hội là uống tí rượu nữa. À hôm nay mọi người uống rượu rồi cho nên vâng. là cũng không muốn tắm nhiều quá đúng không? Dạ vâng vâng. Em cảm ơn chị nhá. À, một chị gái người Tài khá là xinh đẹp À, và cũng thường xuyên để à, vào trong à, con thác này tắm. Chị cũng là người thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên đấy các bạn ạ. Giữa mùa hè nóng lực mà chúng ta nhìn thấy những dòng nước nó chảy mát mẻ như thế kia thì thực sự là đến đây thì ai cũng muốn tắm thôi các bạn ạ. vào đây thì chủ yếu là các cháu nhỏ quanh thôn bản ở nơi đây các cháu ra đây tắm. Còn du khách thì vì chưa nhiều người được biết đến cho nên là vẫn rất là ít du khách biết đến nơi đây các bạn Lại thêm một chị gái khá là xinh nữa các bạn ạ <laughs> Chị gái có vẻ là người ở Nghĩa Đô này không ạ? người ở Kim Sơn À, chị ở Kim Sơn à? Vâng, vâng. Vẫn là người Bảo Yên thôi đúng không? Và hôm nay thì ờ, chắc là cũng vẫn là đi tham gia văn hóa, ờ, văn nghệ cùng mọi người và vào đây tắm thôi vâng ờ, Cảm giác khi được ngâm mình xuống dưới nước này chị cảm giác như thế nào? Cảm giác nó lạ lắm Lạ lắm <laughs> như kiểu là hồi ngày xưa tuổi còn thơ ấy mình uh, thường đi à, ờ, chăn uh, sâu ấy ngày xưa Cảm... uh, bọn em cũng được tắm uh, cái thác như thế này cảm giác được trở lại tuổi ấu tư đúng không ạ vâng. và một cảm giác rất là sung sướng vâng thế bây giờ thì là không tắm nữa mọi người đi về hết hả chị vâng bây giờ đi về đi dạ. về mọi người về không chờ mình tắm mình cũng vẫn rất muốn tắm nhưng mà mọi người về mình phải vâng, về mình đi theo đoàn đây đúng không ạ vâng ạ dạ vâng em cảm ơn chị nhá vâng, vâng nhớ đi Nhìn các bạn nhỏ bơi lội ở trong này mình cảm giác sướng quá Nhưng mà <laughs> không ai cầm máy để xuống bơi cùng với các bạn Một bạn gái khá là xinh và vừa nãy thì đã chụp ảnh với một ờ, <laughs> bạn trai khác Ồ, oh, bông hoa này còn xinh hơn nữa sao á <laughs> Nói chung là bạn gái này với cả bông hoa đẹp như nhau Sao phải che ngại gì đâu Mình sinh mình có quyền mà <laughs> Xấu hổ lắm Bên này thì các cháu nhỏ là đang à, rất là hào hứng à, xem à, mọi người chụp ảnh Các bạn ơi chắc là có lẽ Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi Thời gian thì cũng có hạn và bây giờ thì nó cũng khá là muộn rồi và mọi người uh, khách uh, kiểu như là mọi người uh, địa phương ở đây đi, khi mà đi đến đây chơi ấy, thì mọi người tắm một lát và đi về hết rồi bây giờ chỉ còn lại những bạn nhỏ ở quanh khu vực này tắm ở đây thôi và bây giờ sơn cũng chắc là sẽ đi về và xin phép được chào các bạn nhé bye bye